Để tổ chức kỳ thi trực tuyến cơ bản thành công thì quý thầy cô sẽ thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên là tạo danh mục câu hỏi. Tiếp đến là danh sách câu hỏi. Thứ ba là thiết lập đề thi cơ bản. Sau khi thiết lập đề thi cơ bản rồi thì quý thầy cô sẽ có thể bắt đầu tổ chức kỳ thi. Và thứ năm là sẽ thông báo đến học sinh tham gia thi. Thứ sáu là trong quá trình thi thì học sinh sẽ có những sự cố thì quý thầy cô sẽ thực hiện xử lý trong quá trình thi. Thứ bảy là sau khi kết thúc thi rồi thì bắt đầu chấm điểm tự luận nếu có. Thứ tám là thống kê số liệu báo cáo. Thứ chín đồng bộ điểm sang VN Edu. Đầu tiên là tạo danh mục câu hỏi. Thực hiện các thao tác các bước như sau. Và bây giờ quý thầy cô sẽ thực hiện thao tác đầu tiên đó là danh mục câu hỏi. Tại đây quý thầy cô sẽ đặt tên theo tên cá nhân của mình. Ví dụ thầy cô dạy toán thì đặt tên là toán 8 và đặt tên cá nhân của mình. Sau khi đặt tên danh mục thành công rồi thì quý thầy cô sẽ chọn chức năng chia sẻ có hoặc không và mình tạo mới. Tiếp đến quý thầy cô sẽ cập nhật câu hỏi theo đúng định dạng. Vào quản lý thi V2, chọn danh sách câu hỏi. Chọn tác vụ tại góc phải màn hình, nhập câu hỏi từ Word Excel. Sau đó, chọn các bản mẫu, chọn bản mẫu dạng bảng và tải file Đặt tên file Lưu ý đặt tên file là tên của môn học, lớp học và tên của bài kiểm tra. Quý thầy cô có thể là đặt thêm ngày tổ chức bài kiểm tra để giúp cho tránh nhầm lẫn với những bài kiểm tra khác. Sau đó lưu lại Sau khi tải file mẫu về rồi thì quý thầy cô sẽ bắt đầu cập nhật câu hỏi vào file theo đúng định dạng. Để cập nhật câu hỏi vào file theo đúng định dạng thì quý thầy cô sẽ mở file câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ trước. Sau đó copy câu hỏi vào theo đúng các cột như cột nội dung câu hỏi, cột câu trả lời cột đáp án. Thì đối với các cột này thì quý thầy cô sẽ chú ý không thay đổi tiêu đề của các cột của bảng và các đáp án sẽ nhập rõ ràng. Chỉ số cấp đáp án là chữ in hoa, bôi đậm và có dấu chấm ở phía sau. Quý thầy cô nên để mỗi dòng là một đáp án nếu như câu hỏi nào không chỉ định rõ ràng loại câu hỏi, thì tùy vào số câu trả lời đúng của câu hỏi đó, hệ thống sẽ đưa ra loại mặc định cho câu hỏi. Ví dụ, nếu câu có hai đáp án đúng thì sẽ là loại nhiều lựa chọn. Nếu câu có một đáp án đúng sẽ là lại một lựa chọn. Và mức độ câu hỏi cũng có thể là dễ, trung bình, khó và rất khó. Quý thầy cô có thể tùy chọn dạng câu hỏi là hình ảnh, đáp án là các câu hỏi, câu trả lời. Và quý thầy cô sẽ có một cách lựa chọn tiếp theo là câu hỏi và các đáp án là hình ảnh. Sau khi cập nhật các nội dung này rồi thì quý thầy cô sẽ lưu lại file và bây giờ chúng ta sẽ up file câu hỏi vào danh sách Tại chức năng nhập câu hỏi từ quật Excel, quý thầy cô sẽ chọn thư mục, chọn khối, môn học, chọn tiệp, chọn file đã nhập câu hỏi. Sau đó bấm Open để tải và tải lên. Tiếp đến chọn trích xuất dữ liệu chọn tất cả thế thì cô có thể cẩn thận hơn là mình kéo xuống xem có câu hỏi nào còn bị sai bị thiếu hay không và chúng ta sẽ chọn đưa câu hỏi vào kho Rồi, quý thầy cô sẽ qua quản lý thi V2, chọn danh sách câu hỏi chọn tất cả câu hỏi hiển thị nốt vàng. Theo thư mục mà mình đã tải lên, chọn cập nhật các mục trên trang này. tiếp đến duyệt câu hỏi trên trang này. Tiếp đến, quý thầy cô sẽ thiết lập đề thi cơ bản. Chọn ngân hàng câu hỏi, đề thi gốc tác vụ và tạo đề thi gốc từ kho câu hỏi với dạng đề cố định. Và tại đây, quý thầy cô sẽ đặt tên đề thi. Đề thi thì quý thầy cô có thể đặt tên là bài kiểm tra 15 phút. Và nếu có thể thì quý thầy cô ghi rõ hơn là tên của môn học, lớp hoặc à, khối và ngày tổ chức cho cái đề thi gốc này. Đối với phần mã đề thì quý thầy cô sẽ đặt là số 1. Số lượng câu hỏi là 10. Một toán duyệt. Số lượng câu hỏi ở đây thì tùy theo quý thầy cô có thể là à, đặt số lượng câu hỏi bao nhiêu thì tùy quý thầy cô. Số lượng đề hán vị nếu có. Và bây giờ quý thầy cô sẽ chọn danh mục khối và hiện lên tất cả những câu hỏi. Quý thầy cô sẽ chọn tất cả rồi sau khi chọn tất cả các câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ lưu lại đề thi. Quý thầy cô có thể xem lại các đề thi gốc và đề thi hoán vị kiểm tra một lần nữa cho kỹ các đáp án nếu có sai sót thì quý thầy cô sẽ điều chỉnh lại xem tất cả các đề thi gốc hoặc đề thi hoán vị nếu có để kiểm tra lại các đáp án đã có bị sai sót. Tiếp đến đồng quý thầy cô sẽ tổ chức kỳ thi. Đầu tiên, quý thầy cô sẽ tạo danh mục cuộc thi. Ở đây tên danh mục cuộc thi thì quý thầy cô có thể để là uh, toán 8 học kỳ 1 uh, ờ, tên là quý thầy cô. Rồi sau đó, quý thầy cô sẽ tạo danh sách cuộc thi. Tại đây, quý thầy cô sẽ chọn tác vụ thêm mới cuộc thi và đặt tên cuộc thi. Quý thầy cô chỉ cần đặt tên cuộc thi, thí dụ như toán, học kỳ 1, rồi tên của quý thầy cô chọn danh mục trạng thái là đang hoạt động khối học môn học rồi thời gian tổ chức thi nếu có thì quý thầy cô cài đặt vào ở đây thì danh mục cuộc thi thì quý thầy cô có thể là mình chỉ cần để tên là toán 8 của học kỳ 1 thôi à, ờ, toán học kỳ 1 hoặc là ghi là tên ở đây là tên của quý thầy cô đối với danh mục này rồi quý thầy cô sẽ cập nhật lại danh mục À, quý thầy cô sẽ quay về danh sách cuộc thi, chọn tác vụ, thêm mới cuộc thi và đặt tên cuộc thi. Bây giờ mình sẽ đặt là 88 học kỳ 1 tên của quý thầy cô. Rồi, tiếp đến là chọn danh mục cuộc thi rồi trạng thái đang hoạt động khối học môn học và thời gian tổ chức thi thì quý thầy cô có thể là có giới hạn ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc là quý thầy cô có thể để không giới hạn nơi các vòng thi đợt thi thì quý thầy cô có thể mình thêm mới ờ, một lúc là nhiều vòng thi lưu ý giùm em là chọn đơn vị rồi sau khi mình chọn các đơn phòng thi rồi quý thầy cô sẽ lưu lại à, quý thầy cô có thể đổi tên các vòng thi này đặt tên là bài kiểm tra 15 phút hoặc là bài kiểm tra 45 phút rồi hoặc là bài kiểm tra giữa kỳ lưu lại cấu hình rồi tại từng cấu hình tại từng vòng thi thì quý thầy cô sẽ bắt đầu là thực hiện thao tác là cấu hình vòng thi ở đây thì quý thầy cô sẽ lưu ý dùm em là trạng thái sẽ để là đang hoạt động thì thí sinh mới có thể thấy uh, cái bài giảng của bài kiểm tra của quý thầy cô yêu cầu học sinh làm và ở đây là khoảng thời gian trong vòng uh, bao nhiêu ngày sẽ kết thúc và quý thầy cô có thể là quy định là uh, những học sinh mà nằm trong danh sách thi á, thì mới được thi và có cho phép làm nhiều lần hay không thì quý thầy cô ờ, sẽ ờ, cấu hình dùm em cái phần là số lần làm được tối đa nếu mà để số 0 thì sẽ không giới hạn số lần làm bài rồi bắt buộc điền đáp án có để học không học sinh không bỏ lỡ cái ờ, đáp án của mình đảo câu hỏi và đảo phương án rồi kết quả thi thì quý thầy cô là có hiển thị nhưng mà không hiển thị đáp án và cái chế độ phun ring ở đây thì quý thầy cô sẽ cân nhắc giùm em trước khi mà à, cập nhật cái tính năng này và điểm đạt cho bài kiểm tra sau đó lưu lại cấu hình tiếp đến là quý thầy cô sẽ cấu hình đề thi ở đây quý thầy cô sẽ chọn đề thi gốc mà quý thầy cô vừa khởi tạo và mình sẽ lưu lại cấu hình sau khi mà chọn đề thi gốc quý thầy cô có thể chọn một hoặc nhiều đề thi gốc rồi lưu lại cấu hình rồi tiếp đến là quý thầy cô sẽ qua danh sách thí sinh chọn đơn vị trường ở đây thì tất cả quý thầy cô sẽ Ờ, chọn thêm thí sinh vào danh sách để cho học sinh của lớp mình sẽ làm bài theo đúng hướng dẫn của quyền thầy cô rồi thêm thí sinh sau khi chọn thí sinh rồi thì quý thầy cô sẽ bắt đầu là thêm thí sinh vào tương tự như vậy cho tất cả các lớp còn lại rồi quý thầy cô có thể là kiểm tra danh sách đề thi trước khi mà cho học sinh làm bài với đây cô chọn xem chi tiết xem là cái nội dung đề thi của mình á là đã chính xác hay chưa Xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi và thực hiện. Kính chúc quý thầy cô tổ chức kỳ thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.